xin nhắc nhở chư Phật tử trong cái buổi thời mạt pháp hôm nay thì chúng ta phải nương vào pháp môn tịnh độ thôi thì tôi cũng như chư Phật tử thì đã thấy rõ chính mình thực chứng lấy cái cuộc sống càng ngày càng xuống dốc về phần tinh thần và vật chất thì càng ngày càng lên cao chúng ta bây giờ hưởng thụ quá nhiều tôi dùng chữ quá đó cho nhiều thì không nói mà quá nhiều tức là quá đầy đủ mà tinh thần chúng ta theo không kịp thì tôi thì không coi báo không coi truyền hình nhưng mà tôi có coi, coi báo và không có phật giáo <laughs> thì nó đăng những cái tin giật gân những cái tin ít mà quan trọng nhất là tin giết người tới là chú bé đó còn nhỏ chưa thành niên nữa chắc là dưới 18, 17 tuổi vậy đó mà giết cả một gia đình cha mẹ con cái để mà lấy vàng vì sao vì nhà nghèo thì có vậy thôi rồi biết bao nhiêu người vì tiền bạc có chúng vậy thôi bởi phật tử bây giờ cũng vậy vì tiền bạc anh em chia rẽ khi cha mẹ chết rồi thì gia tài bắt đầu chia rồi thưa kiện nhau cả cả năm trời mới yên rồi thế giới bây giờ cũng chiến tranh cũng tiền bạc cái mỏ dầu quá lớn ở trường sa hoàng sa đây rồi năm tới là chiến tranh lớn vì mỏ dầu là gì cũng là tiền bạc thành ra chúng ta thấy cái đời nó xuống dốc dữ lắm mà chúng ta cả người dân không nói gì mà cả mấy người tu cũng vậy bây giờ cũng vì tiền bạc không các cái chùa to cột lớn thì tôi có đi rồi phật tử mà ghé mấy cái chùa thì vô đầu tiên là trụ trì xin tiền nói <laughs> thôi không <laughs> có vậy đó không có pháp lý không có gì hết đó thành ra giết rồi tôi cũng không dám ghé chùa nữa tôi nói được là tôi đi đi chỗ còn tử vô cho tôi ngồi ở ngoài à vô làm một sức để hỏi cái vấn đề tu và cầu pháp mà bây giờ không có pháp chỉ có tiền thôi à, tiền thì được đức tiếp đón thành ra trong cái văn hóa phật giáo nó có viết cái câu là thích cười đó. à, dạ, có tiền thì là tiên là phật có có tiền là sức bật của cuộc sống có tiền là sức sống của tuổi trẻ có tiền là sức khỏe của ông già <laughs> có tiền là cái gì đó dài dài cuối cùng kết luận là có tiền là hết ý cái gì cũng được hết đó là ngoài đời á đó ra mà nó đem ra đưa ra thành ra bây giờ tất cả thế giới đang tranh nhau về tiền bạc rồi đổ máu thì chẳng qua cũng tranh hùng trong giấc mộng thôi rồi đến lúc bỏ quân quan chúng thì chẳng qua tuồng mộng ảo mà thôi thì chúng ta nghĩ là trước trăm năm nào đã có tôi mà trăm năm nữa tôi rồi chẳng có Trần Mộng bán sinh kim dĩ ngộ nhân sanh thấp thập khổ lai hy con người sống 70 tuổi là rất khó kiếm không tới trăm năm mà giành nhau quá trời tới giết nhau thì chúng ta mới hiểu là con người bây giờ nó xuống dốc nhiều thì Phật pháp cũng đang xuống dốc thì đúng ra bây giờ là không có đạo Phật chỉ có đạo người trời thôi mà chúng ta không phân biệt đạo Phật với đạo người trời như thế nào thì trước Thái tử Di Đạt Ta là có sáu hai tôn giáo rồi rồi Thái tử mới đi tìm cái bất tử tức là cái niết bàn cái chấm dứt luân hồi sinh tử khổ đó thì sau khi ngài xuất gia rồi qua bốn cửa thành thấy sanh già bệnh chết ngài muốn chấm dứt cái đó thì hỏi sa nạc sa nạc nó ngày cũng vậy thôi rồi tới cửa thành thứ tư gặp thầy tu thầy tu nói có thể chấm dứt luân hồi sinh tử cổ nhưng phải đối sống đời sống độc thân do đó ngài dứt gia đình dứt vợ con dứt lâu đài vàng son gác tía để rồi mang cái mảnh y khất sĩ bỏ cái bộ áo vía của của hoàng tử nhưng mà tới cuối cùng tìm đạo thì sáu hai tôn giáo đều dạy pháp người trời thôi thay thế từ địa ngục lên ngạ quỷ lên xuất sanh lên atula tên người lên trục giới rồi trời sắc giới rồi vô sắc rồi tới cõi vô sử xứ là tương tự như a la hán tương tự để giống giống rồi tới phi phi tưởng là giống như như lai hết rồi cao nhất nhưng mà khi thái tử đó học đạo với quốc đầu lâm phất và la la thì ngài thấy cái chỗ sai thì ngài mới nói cho hai ông thầy của ngài <laughs> em thầy đã dạy ngài thì đệ tử học làm bảy tám năm chín mười năm rồi mới đắc được cái đó ngài có bảy bữa à ngài đi tới đó rồi nhưng ngài biết là sai ngài trình bày cho hai em thầy hai em thầy bí lối biết rằng thái tử hay nhưng mà hỏi thái tử về con đường đúng của a la hán và của như lai như thế nào thì thái tử cũng chưa biết biết là sai nhưng mà con đường đúng như thế nào thì ngài còn bồ tát mà chưa có đắc quả như lai đâu cuối cùng thì thay ông thầy mấy thỉnh ngài làm giáo chủ thay thế bị ông già rồi ngài nói không tôi không phải lại đây để làm giáo chủ mà tôi muốn kiếm sanh già bệnh chết mà nói ngài kiếm hết ấn độ cũng không có mà thiệt mà thái tử phải tự đi tìm lấy Nào, thì xuất gia bỏ hết 6 năm tìm đạo 5 năm khổ hạnh cuối cùng chết giấc với cái sự mà khổ hạnh ăn ngày có một hụt mè 6 năm không tắm thì cuối cùng sau khi tỉnh dậy ngài biết là rồi ờ, lúc làm Thái tử thì không thể thành Phật được Nay khổ hạnh cũng không đến như giải thoát được Ngài mới xuống dòng sông Ni Liên Tại cái cội Bồ Đề đó Ngài tắm rửa Ngài lên Ngài thề rằng nếu máu ta có khô xương ta có mục Thì nhất định tại Bồ Đề này mà ta không tìm thấy có bất tử Không tài tìm thấy nước bàn thì ta thà chết Chứ nhất định là không rời khỏi gốc cây này Thì Ngài nhập định luôn 49 ngày một cuộc nhập định vô tiền có ngẫu trước là trước không có thì sau cũng không có thì ngài đắc thành như lai đó, thì sau khi thành phật rồi thì ngài muốn đi giáo hóa ngàn lưỡng lự ngài tính nhập giết nước bạn lợi tích là bỏ xác chết thì chư tiên thấy hiểu mới xuống thỉnh ngài thì ngài nằm nhìn ra cái hồ sen trước mặt ngài đó thì có những cái sen nó đang chìm dưới nước những cái sen nó lơ lửng những cái sen vượt khỏi nước thì chúng sanh là một cái hồ sen một cái cái biển khổ thì trong đó có nhiều trình độ trình độ quá thấp thì đầu hàng thôi cũng như cái lớp học còn trình độ bậc trung đó là lơ lửng ở trên mặt nước thì rất nhiều còn trình độ mà vượt lên khỏi cũng có mà ít hơn thì cuối cùng ngài nói mấy người này độ được bậc trung và bậc thượng còn bậc hạ thì đầu hàng thôi à, thì ngài mới đứng dậy ngài nói thôi ta đi giảng pháp chư thiên khỏi cần thỉnh nữa ai có mắt thì thấy bằng mắt mình ai có tai thì nghe bằng lỗ tai mình ai có mũi thì thở bằng chính lỗ mũi mình chứ không phải thấy bằng mắt như lai thở bằng lỗ mũi như lai thì giáo pháp đức phật là tự tu tự ngộ tự thành chánh giác chứ không có nương vào cái tha lực tha lực chỉ là phụ do cái chỗ đó mà ta hiểu lầm đạo phật là là tự lực không có ai tu mà tự lực được hết á cuộc đời này giàu cho tối thượng thừa cũng như bồ đề đạt ma thì cũng phải thở lực thôi. thở lực là sao phải ăn phải mặc phải ở phải bệnh ăn là phải nhờ ai thì nhờ tất cả ba tánh mặc thì quần áo cũng nhờ ba tánh chứ người tu đâu có làm cái gì đâu nhưng mà cái tha lực rất ít còn cái tự lực phải nhiều còn ngoại đạo thì đa số là nhờ vào cái tha lực à, còn tự lực là rất ít mà cũng không biết giải thoát là cái gì thì cuối cùng đó sau khi mà 49 năm giảng pháp ngài sắp sửa vào nước bàn là ngài già khú rồi gần 80 tuổi rồi thì ngài biết mình nếu có sống cũng không đổ ai được bị mình yếu rồi mắt lờ tay điếc chân mỏi gối dùng rồi giờ phải nhập nước bàn thôi thì ngài biết rằng sau này cái giáo pháp thì cái gì cũng phải qua bốn giai đoạn thành trụ hoại không thì đạo Phật cũng vậy thôi thì ngài chết đi rồi đó thì năm một ngàn năm là thành một ngàn năm là trụ còn hoại không thì mười ngàn năm tức là tất cả là mười hai ngàn năm nhưng mà vì thâu người nữ cho nên mất 500 năm thì 500 năm là chánh pháp còn tượng pháp 1.000 năm và mạt pháp 10.000 năm thì Di Lặc mới ra đời thì lâu quá ngài biết cái giáo pháp ngài tới mạt pháp 10.000 năm đó thì đạo Phật không còn nữa mà đạo người trời nó tràn lan tức là thời buổi chúng ta bây giờ là hai ngàn mấy trăm năm rồi mà từ một ngàn năm trăm năm về sau là mạt pháp rồi thành ra bây giờ chúng ta tu mà thành Phật đắc quả rất là khó mà đừng nói thành phật mà có quả thánh quả đầu tiên là nhập lưu như thế nào cái bánh vẽ thôi cũng không ai biết nó đừng nói là thực hành à, thì nếu tôi nói cái thánh quả nhập lưu của vị mới thấy là quý vị cũng không hiểu được tôi trăn trở nó bốn mấy năm trời bây giờ tôi mới hiểu được và hiểu mà sống với nó thì trời ơi kiếp này tôi không làm được cùng lắm là nhập lưu nhất đăng lai mà không biết có thiệt không nữa không khéo là nhận vật làm con thuộc ngũ ấm mà còn đất quả láng thì chắc là đỏ con mắt do đó đức phật mới chuyên ký rằng ngài rất thương chúng sanh ngài nói thôi bây giờ các con không thể qua thánh quả được đâu từ 10.500 năm 1.500 năm về sau là thời mạt pháp mạt là gì mạt là cái nhánh nhóc mạt là cây mạt là cái ngọn cái ngọn cây còn cái gốc là mất rồi chỉ còn nhánh nhóc thôi rồi làm sao mà tìm về cái gốc được thì ngài nói thôi ta giới thiệu pháp môn tịnh độ bởi vì mấy con tu đó thì phải có phật không nương bởi vì còn đức phật thích ca còn tại thế thì chư tăng cũng nương vào phật thích ca cho đến đi đức phật thích ca chết rồi a nan khóc có mình a nan còn bao nhiêu một ngàn hai trăm năm chục vị thì đắc thánh quả a la hết có mình a nan là nhập lưu thôi mà nhập lưu là còn thương cảm đấy đức phật mới đầy à, nàng mới hỏi sau khi ngài tịch tụi con lấy ai làm thầy thì đức phật nói ta còn sống ta cũng đâu phải xưng thầy mà chính giáo pháp của ta mới là thầy thành ra bây giờ tôi quan trọng cái giáo pháp là quý vị phải đi nghe pháp tôi quý vị đến tỉnh xá không đến cũng được ngày thường nhưng mà tôi năn nỉ tôi dùng tính năng nỉ đó rồi quý vị thấy nó rất quan trọng chỉ cần hai ngày cúng hỏi hoặc là trai tăng quý vị đi nghe pháp rồi quý vị về nếu không rảnh thì nghe pháp rồi về Tại sao vậy? Vì trong các cõi đời này bố thí có tài thí, pháp thí, vô quý thí. Tài thí là bố bố thí tiền bạc, tài sức của mình. Vô quý thí là hy sinh sát thân này cho chúng sanh. Không bằng một phần tỷ của pháp thí nữa. Tại sao vậy? Vì tiền tài đó thì ăn hết, cứ như bây giờ quý vị đi quỷ lão quý vị rất thích. bất Đó là giúp cho người ta sống được vài tháng, vài năm hay vài chục năm thôi. Rồi người ta cũng đói nữa thôi. Nhưng mà vật chất nhiều mà thiếu tinh thần thì chúng ta thấy chết mấy người nghèo uống nước lạnh ăn bữa đói bữa no mà nếu có tâm thần họ an họ có thể sống khỏe thôi còn những người giàu có chùa to có lầu cát có xe hơi nhà lầu mà bế tắc về tinh thần 5 phút là tự tử rồi như vậy là cái xác thân có thể nhịn đói trong ngày không chết mà cái tinh thần đó nhịn đói 5 phút là tự tử rồi thì chúng ta biết tinh thần rất là quan trọng mà tinh thần là gì là pháp lý chúng ta hiểu tưởng đâu đức phật với chúng ta là khác thật ra nó khác thì không đúng mà nói một thứ thì không đúng đức phật cũng ăn mặc ở bệnh cũng bệnh già già cũng chết như hai cây sa la song tọa mà trước kia ngài cũng có vợ là du già la có con là lá hồ la như là khác với mình cái gì người khác là trong cái sanh già bệnh chết Ngài thấy cái bất sanh, bất già, bất bệnh, bất chết Mình không thấy cái đó Mà cái đó ở đâu? Ở ngay trong xác thân, ngay trong cái sanh già bệnh chết này Mà chúng ta không nhận được và nó hàng ngày chúng ta sống nó từng sát na Đi thì cũng bằng cái bất tử Đứng, ngồi, nằm, ăn, mặc, nói, làm Đều do cái bất tử này điều khiển thế mà mình có thấy biết gì đâu cũng giống như cái hình hồn người ở sau cái giật dây dụi hình hồn nó ca hát nó múa tay mình tưởng đâu hình hồn ca hát đâu mấy hình hồn ca hát mà chính là người giật dây dụi nó mới là chánh thành ra ở đây cũng vậy cái bất tử là điều khiển hết cuộc sống này thành ra chúng ta thường nói thấy bằng mắt nghe bằng tai ngửi bằng mũi nói bằng miệng đi bằng chân thật là nó trật nó không đúng lắm phải nói thấy bằng cái bất tử bằng linh hồn nghe bằng linh hồn ngửi bằng linh hồn tôi thường thường đi phật tử là tôi hỏi cái chỗ đó trước tiên niệm phật bằng cái gì bằng miệng sai không miệng niệm phật được không nhất được như thường mà nếu không có cái bất tử là không niệm phật được chỉ có niệm phật bằng tư tưởng đó thì chết thì sanh về cõi tư tưởng là cảnh giới tốt còn lặng lẽ mà niệm phật tư tưởng mà đừng dính mắc vào tư tưởng để có biết thì trở về cái biết đó là phật nó đại khái vậy nhưng mà đi tới cái đó là khó đấy chúng ta phải qua thời gian tu tập cho giữ nó nó nằm ở trong xác thân này thành ra hôm nay tôi muốn nói về vấn đề của đạo phật Nghe không? nó hơi khó thành ra bây giờ chúng ta trở về vấn đề đạo phật thì pháp môn nào cũng vậy dù ngoại đạo cũng vậy thì có giới có định có tuệ có ba cái đó thôi giới là thuộc về sắc thân định nó thuộc về cái tâm còn huệ là cái diệu dụng của tâm cái sáng suốt của tâm thì cái này tuy là <laughs> giống nhau trường học cũng phải có giới định tuệ nhà nước cũng phải có giới định tuệ ở gia đình cũng có phải giới định tuệ thì cái giới của trường học là kỷ luật cái định là học sinh phải nghe lời thầy giáo tập trung vào cái câu thầy giáo giảng còn cái huệ là khi giảng rồi nó sáng suốt thông minh nó trả lời được đó là cái huệ còn nhà nước thì lấy cái pháp lực làm giới và người dân người cán bộ cũng phải y theo pháp lực mà muốn giữ được cái pháp luật cho đúng thì cán bộ cũng phải có định tâm tức là ý chí mạnh để thắng lướt những cái tham nhũng mà nếu mà thắng lướt được tham nhũng là con người của cán bộ là có trí tuệ sáng suốt có cái sự thông minh còn người ngu là gặp cái tham nhũng là làm liền chẳng hạn như bây giờ không nữ Việt Nam mà cả thế giới đang tham nhũng nhất là Trung Quốc <laughs> kể tới Việt Nam à, bây giờ khổ vô cùng vì mạnh cán bộ tham nhũng mạnh người dân tham nhũng phá hoại của công à, thì chúng ta nhan nhãn chúng ta thấy rồi thì do cái gì do thiếu cái trí tuệ thiếu cái thông minh sáng suốt mà muốn thông minh sáng suốt thì phải cái tâm phải định phải tập trung vào một cái đối tượng nào đừng có mà tán loạn đừng có tạp niệm mà muốn tập trung vậy thì phải giữ giới đàng hoàng thành ra cuối cùng là liên can với nhau chặt chẽ còn đạo phật không phải như vậy có đó là giới định tỷ của người trời còn đạo phật thì thấy rằng cái sắc thân giới cái tâm đè nén tập trung là định cái thông minh sáng suốt toàn là cái hiện tượng của cái chân tâm chân tâm thì có một thôi mà từ đó nó sanh ra giới định tuệ của người trời của bốn đường ác tụi tham nhũng nó cũng có giới định tuệ vậy chẳng hạn ăn cướp thì nó cũng có cái kỷ luật của lâu la đầu đảng của nó thì trưởng toán trưởng ăn cướp là đầu đảng ăn cướp thì phải điều khiển tụi lâu la mà điều khiển thì tất nhiên phải có giới nó muốn ăn cướp chỗ nào nó cũng phải có tổ chức của nó rồi nó định là nó phải điều khiển được cái đó thì mấy đứa nó nghe thì cái tâm nó định nó tập trung nó mới lấy của người ta được mà nếu tập trung được nó biết cách thì đó là nó cũng có sự thông minh của nó mà thông minh của ăn cướp thông minh của sự xa đọa thành ra giới định tệ nó khắp nơi chỉ có đức phật mà giảng giới định tệ người trời rồi xong ngày qua giới định tệ của bát nhã tức là giới định tệ của đạo Phật cái bất tử tức là giới là định là tuệ giới là thân định là cái tâm cái vọng tâm và huệ là cái thông minh sáng suốt đều phát hiện từ cái chân tâm mà chân tâm thì không có tu tập nó khói từ vô lượng kiếp rồi nó cứ vậy nó chuyển biến hoài giống như cái dòng nước vậy dòng nước chân tâm luôn luôn chảy như vậy rồi khi có cái vọng tâm là tham sân si khi có cái nhọn gió bát phong tham sân si nổi lên thì làm cho cái chân tâm này nổi sống chứ không phải chân tâm là nổi sống dòng nước thì luôn luôn nó chảy như vậy một khi có gió tới thì nó sao động nó làm cho cái dòng nước thành ra sống nhưng mà ngay trong cái sống đó dòng nước vẫn là dòng nước nó không có tướng mà khi có tướng thì kêu là sống chúng ta phải nghiền ngẫm cho sâu ở chỗ đó chúng ta mới hiểu được đạo phật hiểu đạo phật thì đạo phật lấy cái dòng nước linh hồn làm cái giới cái định cái tuệ thành ra giới định tuệ người trời được trực nhận trở về dòng nước tuy là khác nhưng mà là dòng nước thì có một thứ thôi chẳng hạn như tôi thường nói đó cái xác thân của mình hồi 4 tuổi với xác thân mình ba chục tuổi xác thân mình 70 tuổi thì nói về khoác thân là hoàn toàn khác nhau nhưng giờ nói về cái lòng nước linh hồn cái nghiệp lực thì có một thôi thì hồi lúc mà ba tuổi cũng linh hồn đó nhưng mà khi lên 40 tuổi cũng linh hồn đó nhưng mà sắc thân hoàn toàn khác cái tư tưởng hoàn toàn khác rồi lên tới 70 tuổi thì cũng cái đó rồi khi chết đi thì cái sắc thân chết còn cái linh hồn thì nó vẫn tiếp tục nó có sanh đâu mà nó diệt thì nó cứ trôi chảy hoài rồi từ đó nếu mà còn tham sân si còn cái gió bát phong nữa thì nương vào cái dòng nước linh hồn tạo cái sắc thân mới thì cái đó đạo Phật gọi là luân hồi nếu mình sống về cái sống xác thân thì mình tiếp tục đau khổ còn nếu mình sống thì cái dòng nước linh hồn thì chấm dứt luân hồi sinh tử ngay bây giờ và tại đây thành ra niết bàn của đạo Phật không phải ở trên trời dưới đất ở ngay trong cuộc sống và ở ngay trong cái sắc thân sanh diệt này sanh già bệnh chết này ở ngay trong cái cuộc sống đau khổ này có một cái gì không hề đau khổ nghĩa là người tu theo đạo Phật là thấy tất cả sống như mọi người mà nhất định là không dính mắc cái gì hết thì danh từ ngoài đời nó còn kêu là không ghiền một cái gì hết thì cái ghiền là cái dính mắc kêu là tập đế tập là thói quen cũng như cha mẹ sanh ra là không biết uống rượu ai mà đẻ con ra mà nó biết uống rượu bao giờ nó hai ba tuổi bốn năm tuổi nó biết uống đâu thì nó phải tập ra xã hội rồi làm thầy giáo làm à, Ờ, đi ờ, làm cán bộ rồi bắt đầu đi mời tiệc rồi uống mà nó không biết uống thì uống một chút nó cay xé à có bác sĩ gì đó nó <laughs> nói thôi nó cay xé à chứ đừng có sợ con ghiền rượu con nhất định là không ghiền đâu tôi nói chết chết <laughs> một lần thì nó không ghiền hai lần nó cũng chưa ghiền uống ba lần bốn lần cái bắt đầu nó quen thì cái quen đó là tập đế đấy rồi sau cái tới giờ không có rượu nó nhớ lại thì không phải có miệng mình đòi rượu đâu không phải sắc thân đòi mà chính tư tưởng nó nhớ lại thì cái tư tưởng là nguyên nhân của luân hồi sinh tử của đau khổ mà tư tưởng là phải làm tới làm lui nhiều lần mà hãy làm tới làm lui nhiều lần thì thành cái thói quen và có kinh nghiệm kinh nghiệm về uống rượu nó xa đỏ rồi sau uống nhiều quen rồi thì cái cái tử lượng mình mạnh lắm bắt đầu uống có một một ly nhỏ là sai bây giờ 10 ly cũng chưa sai nữa. là do cái thói quen thì nói về rượu thì thuốc cũng vậy nhưng mà người tu thì khôn hơn ngoại đạo khôn hơn một chút bỏ hết sắc tài danh lợi ăn uống ngủ nghỉ thì dứt hết thì lợi ghiền cái cảm giác về cõi trời à, không có không có lợi dụng bên ngoài thì đi vào bên trong ngồi thiền niệm phật đếm từ 1 tới 10 niệm phật cõi đếm thì bắt đầu có cái cảm giác hỷ lạc lúc mất lúc có rồi qua tới khỏi cần niệm phật nữa thì cái hỷ lạc nó tràn hết thân thể nó liên tục rồi khi cái khỏi cần niệm phật nữa thì chìm đắm trạng thái niệm phật là vô tới đó mất thân còn có tư tưởng và cảm giác thôi thì cái này say mê á tôi từng đi cái này là tôi say mê á không còn muốn ăn uống không còn muốn bên ngoài gì hết trơn chỉ cần làm sao kiếm chỗ ngồi thiền rằng mà chìm đắm trong cái trạng thái niệm phật này thôi thì chúng ta thấy ghê gớm đó tới chừng đức phật nói cái này con vẫn dính mắt dính mắt cái cao thượng mà như lai thì cao thượng vẫn là dính mắt cái xiềng vàng thì nó vẫn là xiềng dù làm gì nó cũng trói cột con thôi nhưng mà trói cột con thì cảnh giới cao mà thời gian rồi con nhàm chán rồi con trở lại cảnh giới thấp nữa thì lẫn quẩn tôi thấy có hiểu được cái đó tôi nói thôi cái này sai nữa <laughs> sai nữa thì bao lên cảnh giới cao nữa tới không không thích ăn mặc ở bệnh đó, sắc tài danh lợi bên ngoài đó trong trong kinh kêu là đoàn thực ăn tiêu quá rồi ỉa ra phận. rồi xúc thực là không có ăn nữa nhập định 7 ngày 7 tháng 7 năm đâu có ăn uống gì không có tiêu tiểu gì hết đó thì hưởng lấy cái xúc thực thì xúc thực đâu có ỉa đâu có gì đâu có ăn gì độc chất đâu thì cái này xuống là không có cầu tiêu không có gì hết trơn á rồi qua tới cái này thấy còn cảm giác mất cảm giác là đau khổ rồi bây giờ đi tới là tư niệm thực tức là sống bằng tư tưởng thôi không sắc thân không cảm giác luôn sống bằng cái tư tưởng suy nghĩ tưởng tượng cái cảnh giới này cảnh giới kia tưởng phật a di đà tưởng này kia rồi chìm đắm trong cảnh giới đó thì cái này là không có cảm giác hỷ lạc mà cái cảm giác này là cảm giác hỷ lạc trái hình tức là tư tưởng nó cũng hỷ lạc vậy. mà nó không có sắc thân thành ra cái hỷ lạc mình không nhận được nó thì mấy người tu không vô biên thức vô biên vô sử phi phi tưởng thường lầm cái này cho tới vô sử xứ đó thì ngoại đạo cho là a la hán còn phi phi tưởng là cho là như lai chỉ có thái tử đạt ta mới thấy nó sai lầm rồi mai tử đi tìm lấy là trong cái này nó có một cái bất tử nằm trong đó mình cứ nhập vào tứ thiền cứ không vô biên mà đừng dính mắc vào nó tức là chẳng hạn như tôi nói giờ tôi đi thì có chữ tôi vô đó là có tư tưởng tôi tức là tư tưởng đấy tôi đi tôi đứng tôi ngồi tôi nằm à, cái bụng tôi phòng à, xẹp à, mông tôi đụng đất à rồi cái cảm giác của tôi tôi đau đớn tôi dễ chịu tôi khó chịu tôi nhức nhối rồi cái thân tôi chết thì tôi chết bị lấy cái thân lấy cảm giác là mình thì cảm giác xác thân thì chết rồi cảm giác 8 tiếng nó đứt thì tôi chết còn bây giờ tôi đi tôi biết tôi đi thì cái thân đi có biết không có đi rồi tôi đi lẹ đi chậm thì cái cái thân đi lẹ thân đi chậm chứ cái biết không có chậm rồi cảm giác của dây thần kinh dễ chịu thì tôi biết dễ chịu thì cái biết không có dễ chịu mà cảm giác dễ chịu thì cứ thế chúng ta nhận được cái biết này rồi chúng ta đi vào tất cả đây là qua đạo phật nhưng mà khó à nói thì chúng ta có thể tạm hiểu được vì mấy chục năm tôi mới trình bày được tương đối sáng tỏ nhưng mà chính tôi cũng chưa sống được như vậy <laughs> mà có sống được thì không biết đúng hay không vì giữa cái tư tưởng mà nhị thiền đó thì nó giống như là quả thánh thứ nhị giống hệt thôi mà giả kêu rồi đồ nhái đồ dỗm vậy đó rồi tới tam thiền tứ thiền thì nó giống như quả thánh thứ ba bất lai tới tứ thiền sắc giới đó thì nó giống như a la hán nhất là vô xỉu xú rồi tới phi vị tưởng thì nó giống hệt như như lai thành ra làm sao mà nhận được cho nó đúng đây Hay là chúng ta thấy là cả một vấn đề khó khăn mà do cái chỗ đó mà Đức Phật của chúng ta mới nói sao Thôi thời gian này qua nhập lưu thiệt khó lắm Không khéo là mấy con lọt vào ngũ âm ma Nhất là Thủ Lăng Nghiêm nói rất rành về cái vấn đề đó Giữa cái tư tưởng và bát nhã nó khác nhau sao Thì Thủ Lăng Nghiêm trình bày Tương đối sáng tỏ, tương đối thôi tức là mình nghe mình có thể ráng đọc tới đọc lui vài chục lần mình hiểu được nhưng mà khi thực chứng trong đó rồi mình không phân biệt được không được cái lý thuyết thì vậy đó nhưng mà khi mình tu hạ thủ công phu rồi như tôi mấy kỳ mà qua bác giả tới giờ tôi cũng lưỡng lưỡng hoài hồi xưa mà tôi bị cái chân mà sưng đó thì tôi ngâm ở trong nước muối đó rồi nước sôi sùng sục đó tôi đơ cái chân tôi hơi tới hơi lui rồi tôi dìm ở trong đó rồi nó nóng là lên tới trái ốc đó. mà tôi vẫn để cái chân được thì tôi nghĩ cái đó là bác giả tôi lắng nghe cái đau <laughs> trong cái đau có một cái gì không hề đau <laughs> thì có phật tử nó chưa nói vậy cho con nghe trong cái đau có một cái gì đau quá xá chứ không có không đau bây giờ tôi làm không được bây giờ tôi làm không được bây giờ nước rồi tôi để bớt bớt bụi đục vô thấy còn đau tôi phải giật ra đó không có như hồi xưa nữa hồi xưa tôi có lầm có đó là bác giả nhưng tôi thấy là không phải thì tôi bị bệnh trĩ nữa không ai đau đớn cho bằng bệnh trĩ <laughs> khi nó chín rồi đó khi mà chích cái thuốc hoại tử gì đó ông năm hôn ở đấy ông nói bữa nay là bảy bữa ngày xưa chích thuốc hoại tử chưa đau lắm nha chưa chuẩn bị tôi nói à, bây giờ phải chịu thôi vì nó thúi rồi nó như chục chết vậy thì ông lấy kêu ông chích vô tôi nói khoan à ông để tôi nằm đàng hoàng tôi lắng nghe <laughs> không chích vô trời ơi nó đau lên tới trên nóc Thì mồ hôi tôi ra ướt hết mà tôi nằm êm re Không có nhúc nhích Lắng nghe nó chứ nhúc rồi trong cái đau mình Đi thẳng vào cái đau lắng nghe cái đau đó thì ông ghim gì ghim nó đau quá trời nhưng mà tôi không có nhúc nhích thì tôi lắng nghe được rồi tôi tưởng cái này là bát nhã trăm phần trăm rồi ông nam hô cũng thấy lâu quá lòng tới tới tới năm mục mà cười từ mục này tới mục khác ổng rồi hỏi sư còn sống không sư <laughs> tôi nói còn tôi còn sống rồi nói sư nằm em ré gì con tính sư đạp con á con chuẩn bị là sư đạp con đỡ chứ mà con không chuẩn bị là con té chết luôn con bị đạp té mấy lần rồi người nào mà chích cái này đau quá rồi giận cái chửi thề rồi tống con một đạp con té nhào thì bây giờ con chuẩn bị mà sư tống một cái là con đỡ liền <laughs> con vừa làm mà vừa chuẩn bị <laughs> thì tôi nói con tôi còn sống không có chết nói sao sư nằm em re vậy con tưởng đâu sư chết tôi nói đau quá bây giờ nằm em re chứ ông nói làm sao mà sư lắng nghe là sao tôi nói để một chút tôi giảng ông chứ bây giờ đau quá ông có giảng được ông chết thì ông cho tôi ông nói còn hai mục nữa nghe sư tôi nói ờ à, thì ông ghim đi để tôi chuẩn bị rồi tôi lắng nghe rồi ông cứ ghim thì tôi lắng nghe tới hết thì tôi tưởng này là bất nhã nhưng bây giờ tôi làm không được thì tôi biết cái này là tam thiền tứ thiền tới tứ thiền là cõi bất động đó tức là gió bát phong với là tam tay không đụng tới người đức thiền, người tứ thiền đúng lúc nhập á còn xuất ra thì còn còn bất lai lúc nào cũng vậy không có nhập xuất mà tôi thì chắc không phải bất lai <laughs> mà thuộc về tam thiền với tứ thiền lúc mà tôi lắng nghe là tôi tập trung á thì nó đau tôi biết đau tôi đè nó xuống cái định lực tôi mạnh hơn cái đau <laughs> về cái chỗ đó à, có gì đâu thì nó có thì một ngàn ký thôi có định lực tới một ngàn mốt thành ra tôi có thể lắng nghe tôi chịu đựng được mồ hôi nó ra ướt đi hết tôi nói ông thấy mồ hôi tôi ra ướt sao ông nói tôi không đau bộ xưa không đau hả <laughs> tôi nói đau chứ đau tới ướt đi hết ông coi cái y tôi mồ hôi ướt mềm hết như tắm thì qua mấy kỳ đó là tôi cứ lầm đó là bác nhã sau này tôi đi sâu tu sâu rồi rồi tôi bây giờ tới mà bị ấy tôi ngâm muối ngâm lại không được không có ngâm được nữa hồi xưa tôi ngồi một cái là 9 tiếng còn bây giờ chừng tiếng mấy hai tiếng là hết ngồi được rồi hồi xưa mình còn trẻ mới có ba mấy à sức khỏe còn điều kiện đầy đủ còn bây giờ bảy mấy rồi gối mỏi da dùng rồi làm sao nhập lại được được thành ra mình thấy mà đối thái tử si đạt ta đi hai ông thầy dạy ông nhập định được rồi rồi cuối cùng hai ông thầy giao lợi cho ông, ông, ông thái tử không chịu bỏ đi ngày hai ông thầy thôi miên thái tử bắt buộc thái tử bơi lại thì thái tử thôi miên lại ông thầy cuối cùng thầy thua thua là già rồi định lực làm sao bằng thái tử được thì thái tử thôi miên lại ông thầy ai thầy nghe thái tử dạy đủ thứ thái tử vỗ vai rồi từ giải ông thầy ra đi thì trong kinh kể lại chứ còn hai ông thầy không cho thái tử đi biết là con người độc đáo có thể thay thế mình làm làm sư phụ làm làm trưởng đoàn được nhưng mà thái tử không chịu thì khi từ giả hai ông thầy mới thôi miên thái tử tặng cho ngài mê là ngài nghe lời của ông thầy dạy không ngờ thái tử thôi miên lại lúc đó thái tử cũng chưa thành phật đâu nhưng mà định lực quá mạnh như ngày con trẻ mà còn hai ông thầy đã già cú rồi thì cuối cùng hai ông thầy phải chịu phép là cho ngài đi một cách vui vẻ thì cái tứ thiền đó là cái pháp môn của điều kiện đủ điều kiện mới nhập được thiếu điều kiện rồi là mất thành ra nó cứ lên xuống nó xa đọa thành ra ông quốc đầu lâm phất đó là ông cõi trời phi phi tưởng tương tự như lai mà vì con chim mà con chim con cá mà nó đốt mồi ông nghe rồi bằng cái tiếng là sắp nổ đốt mồi thì mình còn ký mình lắng nghe lắm còn không nghe tiếng mà đêm mà con cá nó đốt mồi nó thanh tịnh quá mà ông đang nhập rồi phi phi tưởng rồi thì ông nghe như là cái tiếng nổ của trời gầm ông bực mình ông nói tao mãi là tao ăn thịt tụi bay thì sau khi ông xả thiền ra rồi ông nhớ là ông nổi sân thì ông chết ông xa đọa thành con chim phi liên chuyên môn ăn cá đó thì chúng ta biết cái sân của người tu mà đè nén nó mà sân thì sân dữ lắm có chút xíu mà sân cho tới đọa làm súc sanh từ cõi trời phi phi tưởng là tương đương tương tự như như lai mà xa đọa xuống cái làm súc sanh thành ra tôi gặp rồi tôi ngán rồi tôi nói ra tôi đấu trị là không được nó được nhất thời thôi mà khi không nhập lời thì nó vẫn xa đọa với cái gì á tôi hãy mà nổi sân một cái thì dùng chỉ đè nén niệm phật không được niệm cho giữ nó niệm phật đếm từ 1 tới 10 không xong niệm phật khỏi đếm không xong nữa niệm khỏi cần niệm phật thì trừ được cái hỷ mà trừ được không tạm thì được rồi nó chửi thêm nữa đó thì qua cái lạc là chìm đắm trạng thái đó mà không được nữa thì sao thì quýnh lộn <laughs> đập chết nhau cái khó khăn của của đạo phật với ngoại đạo là chỗ vậy còn đạo phật qua bát nhã thì lắng nghe có tiếng chửi cho không có người bị chửi không có người nghe người bị chửi là ngũ quẩn tiếng chửi là ngũ quẩn và người chửi người bị chửi đều là tiến trình của năm quẩn đều nằm ở trong cái chân chân không chân không là cái gì cái lặng lẽ lặng lẽ là gì giờ kêu là năng lực đó <laughs> năng lực ai có đi học lớp 12 thì biết năng lực là cái gì năng lực không là cái gì hết mà là tất cả năng lực rồi khi nó chuyển biến chậm năng lực thì có thể nói là như cái dùng hào quang như cái dùng nước như cái dùng biển rồi khi nó chuyển biến chậm lại thì nó cô động thành ra điện tử điện tử âm điện tử dương rồi một điện tử âm một điện tử dương thì đó kêu là hydro còn 16 điện tử âm 16 điện tử dương được kêu là oxy thì muốn cho hydro thành oxy thì thêm 15 điện tử vô nữa còn vàng là 180 điện tử bạc là 108 điện tử đồng là 64 điện tử ai có học thì biết như vậy là cái thân thể chúng ta sự vật bên ngoài toàn là điện tử không chứ đâu có thiệt do những cái điện tử mà trong đạo Phật thường kêu là trần à, di trần trong khoa học thường kêu là điện tử thì cái đó chỉ có ông Einstein mới tìm ra thôi hồi xưa thì đối với khoa học đó vật chất là vật chất tinh thần là tinh thần chứ không thể nói tinh thần mà biến là vật chất được nó có đó nói dốc tôi đưa cái tay đây tôi tụng chú hồi trên tay có ổ bánh mì thì quý vị nghe nói ông sư nói dốc nhưng mà nếu tôi có thần thông bánh mì là gì là điện tử còn chú là gì là điện tử rồi tôi niệm âm thanh là gì? Là điện tử Thì tôi cô hộp những cái đó lại Vì bánh mì là điện tử Cô hộp đủ chất liệu thì bánh mì nó hiện ra Sắc bất dị không, không bất dị sắc Sắc thức thì không, không thức thì sắc Vật chất tức là tinh thần Tinh thần rất là vật chất Thành ông Einstein mới thấy là không gian Mặt phẳng thì hai chiều, không gian thì ba chiều còn bây giờ còn có một cái chiều gì nữa thay đổi vật chất Thì đó là chiều thứ tư là chiều thời gian nó mới chìm ra không gian bốn chiều từ đó mới bắt đầu có bơm nguyên tử ông nói tất cả vũ trụ này đều là điện tử hết rồi khi bắn bỏ điện tử thì thành gì biến mất thành một cái luồng kêu là luồng năng lực thì đạo phật kêu đó là thức biến nhưng mà khoa học cũng còn sai đó thì đạo phật nói năng lực đó không phải là năng lực cuối cùng đó là cảm giác cảm giác thì có tướng còn năng lực là không có tướng chỉ có hình thôi rồi tới cõi trời sắc giới mới thấy được cái năng lực của cõi trời dục giới là có tướng thì mới tu cao hơn là qua cõi trời sắc giới thì đó là cảm giác cảm giác cũng có hình tướng nha cảm giác dễ chịu khó chịu lạc thọ khổ thọ có hình tướng thì cõi trời sắc giới không thấy cõi trời vô sắc thấy có hình tướng còn bất lai thì khỏi nói rồi đó rồi lên tới tư tưởng thì cảm giác có hình tướng thì qua tư tưởng không có hình tướng thật ra tư tưởng cũng có hình tướng thành ra mắt vị tu bây giờ trên hy mã lạp sơn bên ấn độ đã dùng tư tưởng ta nói chuyện với nhau tụi quý vị dùng điện thoại di động là gì là tư tưởng cái dùng tư tưởng mình nói ở trong điện thoại đó được cái tư tưởng nó bay qua bển nó bển nó mới tiếp xúc được cái tư tưởng này mình nó trả lời bằng tư tưởng còn mấy thầy tu người ta cao hơn ta không cần cái điện thoại di động ta ngồi kiết già gì đâu người ta phóng tư tưởng ra bệnh bắt được tư tưởng hai người nói bằng tư tưởng thì không có ai biết hết là chỉ có hai người biết với nhau trừ ra những người cao hơn thì biết thì cũng giống điện thoại di động thôi thì điện thoại di động đó trong thủ lăng nghiêm kêu đó là bủ bối của quý vị còn cái kia nó không dùng bủ bối mà chính nó con người người ta luyện thành cái đó chẳng hạn như quý vị giờ muốn đi qua mỹ thì ví dụ phải nhờ cái bủ bối là phản lực hay là trực thăng còn nếu người tu đắc như tôi tu đắc tôi có thể dùng sắc thân tôi bay qua mỹ không cần phản lực gì hết thì tất nhiên mấy người mà dùng sắc thân bay là phải cao hơn dĩ nhiên là cao hơn nhưng mà phải là đạo phật không không phải nếu còn tham sân si đây là cõi trời sắc giới vô sắc còn cõi trời dục giới như mấy nhà bác học bây giờ rồi phải nhờ cái bữa bối là máy bay máy bay qua được phải nhờ điện thoại di động mới cùng nói chuyện nhau được còn mấy cái cõi trời cao hơn người ta sẽ dời cái đó chỉ có dứt được tham sân si thì mới là đạo phật đạo phật thì tiền bạc cũng không thua gì bởi vì nó vẫn là điện tử nó là năng lực thôi mà năng lực cuối cùng đâu phải là vật chất vật chất nó biến thành cảm giác cảm giác biến thành tư tưởng tư tưởng biến thành ý chí là nghiệp nghiệp rồi đó chuyển qua nữa mới là nhận lại mới thành ra năng lực thì đó là linh hồn cuối cùng còn có linh hồn là cái năng lực độc đáo nhất mà linh hồn thì chỉ có hình không có tướng cái hình dòng nước quý vị ra ngoài biển quý vị nhìn cái dòng nước chảy thì đó là linh hồn của quý vị giống giống vậy rồi khi mà có gió thổi nó làm cho cái dòng nước biển nổi sóng thì đây là sắc thân của quý vị sắc thọ tưởng hành đều phát hiện từ cái dòng nước thức thức tức là năng lực đại khái là như vậy nhưng mà đi sâu thì không phải vậy nha nếu tu tập thì tôi giải thích là 10 năm còn cái này đại khái cho quý vị biết cái vấn đề của mình như vậy thì tịnh độ lại cái gì đó cái sự lầm giữa tịnh độ và quế độ thì cái lượng sống đó tức là cõi quế độ cõi chúng ta bây giờ chúng ta không nhận được cái dòng nước mà chúng ta nhận cái xác thân này cái cảm giác này cái tư tưởng này cái ý chí này là ta mà không ngờ tất cả cái này được phát hiện từ dòng nước nương vào dòng nước để à, chứ không phải dòng nước xanh đó nó mà nó nương vào dòng nước để nó tạo nổi sống rồi chúng ta cái sống theo cái sống mà sống theo cái sống thì phải có việc sống nó lên rồi lên cao tới cuối cùng nó xuống rồi nó chấm dứt nhưng mà cái linh hồn đâu có chấm dứt linh hồn đời đời kiếp kiếp nó vậy còn kêu là thần thức nữa còn kêu là ai lại do thức nữa thì tùy quý vị <laughs> từng kêu là hư vô di tế nữa từng kêu là chân vọng hòa hợp nếu đi theo cái linh hồn này mà chuyển biến nhanh nữa tới bất biến thì thành ra niết bàn tịch tịnh của a la hán thành nói niết bàn tịch tịnh là bất biến đứng lặng còn cái dòng nước linh hồn đứng lặng nhưng mà chuyển biến do đứng lặng cho nên chân do chuyển biến cho nên vọng chân vọng hòa hợp rồi khi mà đi tới bất biến là chân hoàn toàn nhưng Bại Thừa nói coi chừng lòng Bất biến có nghĩa là chuyển biến thần tốc Quá nhanh Thành ra mình thấy dường như nó bất biến Chứ thật sự là nó chuyển biến Thì cái này là khác nhau giữa tiểu thừa và đại thừa <laughs> Tiểu thừa thì đứng lặng bất biến là hết rồi đó Đắc quả là hán Đại thừa nó không được nó không có cái gì bất biến hết bất biến tức là chuyển biến một cách thần tốc đó, kinh thủ lăng nghiêm ạ chữ thần tốc rất hay thì phải dùng cái đứng lặng bất biến này thần tốc này để bao trùm tùy thuận trở lại giáo hóa chúng sanh mà luôn luôn vẫn là thần tốc luôn vẫn đứng lặng thần tốc thì đây mới thật sự là như lai còn quý vị trở về cái đứng lặng bất biến rồi an trụ trong đó nằm ở trong đó là quá thành vụ đây chưa phải là như lai thì bây giờ cuối cùng đó tôi đó là tôi nói đại khái thôi thì đức phật nói bây giờ muốn tu qua cái đó thì các con thấy được cái đứng lặng chuyển biến rất khó thì có hai cái cái cảnh giới hai cõi một cái cõi quế độ là do tư tưởng của quý vị tư tưởng thiện và ác tạo nên mà thiện ác thì cũng là cái xiềng cây xiềng vàng thì cũng vẫn là đau khổ thôi có hình tướng thì phải sanh già bệnh chết thôi còn một cái cõi sát na của linh hồn thì trong kinh nó kêu là cõi tịnh độ tức là cõi của phật a di đà của tất cả các chư phật là do cái trí tuệ thì hãy mà cái dòng nước linh hồn kêu là trí tuệ còn cái lượng sống nó kêu là tư tưởng thì tư tưởng với trí tuệ không bao giờ tách rời được mà không phải phải một mà không phải hai một cái thì đứng lặng chuyển biến một cái thì sao động chuyển biến mà sao động chuyển biến trong cái đứng lặng chuyển biến và đứng lặng chuyển biến trong cái sao động chuyển biến thì phật tử phải về ngồi thiền cho nhiều thì mới hiểu chứ tôi giảng là không có hiểu nổi mỗi người phải về bắt kiết già như vậy mà muốn hiểu sâu thì phải ngồi kiết già thôi còn ngồi bán già thì lâu hiểu lắm còn ngồi bà già nữa thì thôi không biết tới bây giờ mới hiểu cái ngồi xổm ngồi chồm hổm vậy đó rồi bỏ hơi chân sau đó nó không có quân bình cái thân thể mình đó nó giúp cho mình đi tới cái phật tánh bây giờ phật tánh nằm ngay trong thân thể mà thân thể bất an thân thể là bất thường thì cái phật tánh nó không hiện được thành ra đối đạo phật như người mà thiếu căn là không thể xuất gia được cái cơ thể nó bất thường mà cơ thể lên là cái chỗ nương của Phật tánh từ Phật tánh mà mới là phát hiện ra cơ thể từ cơ thể mới nhận lại cái Phật tánh thì chúng ta thấy sống là nương vào dòng nước để mà phát hiện ra sống rồi nương vào cái sống để chúng ta nhận lại cái dòng nước nhận lại thôi thành đã nương vào cái sắc thân này để nhận lại cái bất tử còn cái sắc thân phải nương vào cái bất tử để mà sanh ra để phát hiện ra thành ra hai pháp môn nếu chúng ta tu theo sắc thân thì chúng ta phải cải sửa Nào, cải sửa đó là từ ở trong cái bất tử chúng ta cải sửa từ địa ngục ngạ quỷ xuất sanh tới phi phi tưởng thì lẫn quẩn tu tới hưởng tưởng giới còn từ cái sắc thọ tưởng hành thức tới sắc thân cảm giác chúng ta nhận lại cái bất tử cái đó là nhận lại nhưng mà sắc thân thì không nhận bị nó thô kệch quá đi u ly cái cảm giác là dễ nhận nhất cảm giác của nhị thiền Tức là niệm Phật đếm từ 1 tới 10 niệm Phật khỏi đếm thì khó nhận Bởi vì vừa tạp niệm vừa nhất niệm Rồi tới chừng mà khỏi cần niệm Phật Vẫn có niệm Phật thì đây là nhất niệm Thì từ đây nhận lại cái bất tử rất dễ Còn qua tới tứ không là toàn tư tưởng không Thì khó nhận Cái này cao hơn cảm giác nhưng mà khó nhận Thì không có tình cảm Sống hoàn toàn là tư tưởng không thành ra cái phật tánh là phải có tư tưởng với cảm giác nó quân bình thành ra nơi xác thân này mà thiếu căn con người bất thường thành ra tôi gặp phật tử tôi thường nhìn con mắt <laughs> con mắt ba trọng tam bạch bên đây trồng trắng bên đây trồng trắng ở dưới cái trồng trắng nữa là ba tam bạch tức là con người mất quân bình ở trong cơ thể con người dù buồn vui lẫn lộn hôm nay trời nhẹ lên cao mà tôi buồn không biết gì sao tôi buồn <laughs> buồn mà không có lý cớ muốn vui là vui muốn buồn là buồn hãy buồn thì quậy rồi qua cái buồn thì ăn năn sám hối rồi hãy buồn tới nữa thì quậy nữa con người bất thường thành ra muốn nhận phật tánh phải là con người bình thường còn qua thứ tứ thiền sống tư tưởng không là con người phi thường <laughs> vượt khỏi cái thường thì khó nhận còn các vị thánh là con người siêu thường nghĩa là sống ở trong cái con người bất thường bình thường phi thường họ vẫn không dính mắt họ vượt lên hết thì đại khái là như vậy thì quý vị phải cố gắng thành ra cái tu đạo phật là phải đủ căn lạnh thành ra ngồi thiền mà theo siêu trưởng minh đăng quang là không kiết già được là không xuất gia được thì khất sĩ là làm phật chứ không phải làm người trội mà ngồi bán dạ thì có thể làm người trời mà người trời thì lẫn quẩn hết thước rồi thì xuống dốc nữa xuống dốc rồi bò lên nữa từ lớp 1 bò tới lớp 7, lớp 8, lớp 12 rồi rớt xuống lớp 1 nữa vì lo ăn chơi không làm mất trí còn đạo Phật thì không có hưởng thụ không có giới cấm thủ khi mà đã thông minh sáng suốt rồi từ đó lợi dụng cái thông minh để nhận lại cái bất tử còn chúng ta được thông minh rồi Chúng ta giàu sang quan quyền vua chúa Sự sung sướng cõi trời Tạo ra đủ cái vật chất đầy đủ Để mà hưởng thụ Nhất là thời buổi này Tôi thấy mà mấy bà nào giữ giới đó thì Người nào nó cũng thông minh đó Mà thông minh thì làm tiền hay lắm <laughs> Mau giàu lắm <laughs> Chúng ta lại thấy mấy người dân tộc thiểu số Họ làm cực khổ Làm rẫy Năm này qua tháng khác Sân bón xịt thuốc này kia cực cổ hai ba tháng đem ra bán thì cái gì 10 ngàn mà có khi bán ế và bán lợi năm sáu ngàn đó mà về kiếm gạo ăn còn mấy người chợ Phật tử đó thì khôn ở đó cái chỗ đó thì mua rẻ rồi rồi chi chứa lại ngày mai hãy có giá thì bán ta kêu là đâu cơ tích trữ chợ đen vậy đó thành ra người không mà nó giàu vô cùng nếu dạ, không mà người ta bán 10 ngàn mình không có làm gì trên mình mua lợi chừng 5 ngàn, 7 ngàn là mày bán 30 ngàn. Lời hai ba chục ngàn. Không có tốn một chút mồ hôi nữa. Rồi tới bây giờ thương mại cũng vậy. Mấy cái hãng lớn đó, nó bán rồi nó kêu bằng cái gì đó. Khuyến mãi. <laughs> bán một cho một, hay bán 10 cho một. Khuyến khích. Rồi khi bán rẻ nữa, bán lỗ vốn đó mấy cái tiệm nhỏ đi theo thì tỏ tỉa luôn là phá sản làm sao sống nổi mình lại lấy số sản lấy số tiền lời mình ăn mà bây giờ bán lỗ thì làm sao hay là bán vốn thì lấy đâu mà ăn thì đứt vốn luôn rồi mấy cái mà tiệm lớn thì bây giờ một năm bây giờ nó đói nó cũng không đói nó có một số vốn tài sản lớn nó chơi vậy chứ vậy cho mấy cái tiệm nhỏ này phá sản rồi bắt đầu nó tăng giá cấp 3 lấy lợi cái, cái tiền mà nó lỗ thì nó tính khôn rồi cuối cùng năm cái năm cái xí nghiệp thì dứt 10 cái xí nghiệp thì dứt hết chín cái còn có mình nó thôi mặc sức bán giá nào bán thay vì đó 10 ngàn là tôi bán còn 5 ngàn hay 7 ngàn cho lỗ chơi rồi bây giờ 10 ngàn tôi tăng 50 ngàn phải mua thôi không mua nó còn ai nữa không mình tôi thì lấy lợi mấy, mấy hội do cái chỗ đó mà có chiến tranh <laughs> chiến tranh giữa dân chủ và cộng sản sản là mấy người nghèo bị phá sản rồi họ phải chống lại thôi thì bây giờ tôi thấy cũng tiếp tục con đường đó thôi <laughs> con đường đó thôi rồi cũng tiền bạc thôi thành ra từ thế giới cho tới quốc gia từ quốc gia cho tới xã hội từ xã hội cho tới gia đình cũng tiền bạc thôi vợ chồng anh em gì cũng hiểu lầm nhau là do tiền bạc. có tiền là có làm tiếng làm phật được mà <laughs> <laughs> có tiền là hết ý rồi <laughs> cái gì cũng được hết thì quý vị phải coi chừng cái đó người phật tử là làm sao đừng có dính mắc vào tiền đừng dính mắc không có nghĩa là bỏ hết <laughs> không phải vậy nhưng mà biết dùng đồng tiền lúc sẵn sàng mình phải biết sống giản dị như tôi giờ đưa tiền tôi xài cái gì bây giờ tôi không hút thuốc không uống rượu tôi không có không đa không có <laughs> là điện thoại di động điện thoại bàn thì tôi không có xài cái gì hết đó thì khỏe thôi thì có cái ăn có cái bệnh thì tôi già bây giờ ấy cho mình lần tôi sống đơn giản giờ phải tiền thuốc tiền sữa ăn sữa <laughs> đồ nó nặng ờ, chứ còn nếu mà quý vị là tu cho đàng hoàng quý vị đâu có ít có bệnh lắm nếu quý vị làm nó mà ăn cái miệng thì nó kiện cái thân mệt chết màu luôn Quý vị đừng tưởng mấy người tỷ phú giàu đó sung sướng Lo chết mòn đi Mình <laughs> có tiền thì Mấy người tham nhũng mấy cơ quan mấy ông lớn thì để ý tới mình Tụi nghèo ăn cướp nó ghét mình Rồi mấy cái hãng cùng là mình nó cạnh tranh với mình Nó đủ thứ khổ sở Ta nói của thuộc năm nhà ta chẳng có Thân này vốn là tứ đại vốn không ta Năm nhà là gì chính phủ tịch thu sau khi mà mà chợ đen chợ đỏ là vợ con phá tán là hai lửa đốt nước trôi là bốn ăn cướp cướp giật là năm cuối cùng nó có gì càng giao chừng nào càng đau khổ chừng đấy rồi có người đi xuất gia rồi bây giờ chùa to cột lớn xin tiền để cất chùa <laughs> mình ở bao nhiêu cái thay ma có chút xíu này hôm đầy là hai thước nữa mà các cái chùa cho thật lớn rồi có người là chết làm cái cái mã rồi bên chùa kêu là cái gì cái tháp cái tháp tốn gần 2 tỷ bạc ở trà vinh mình cũng có tôi nói là trời luôn còn các nơi thì bây giờ mấy hòa thượng lớn là chưa chết đã làm cái tháp sẵn rồi đã đúc cái hòm vô đó mà hai tỷ mấy làm ở bên cái dòng thành giống như cái thành đền vua tôi đến tôi coi tôi lắc đầu rồi là làm kiến cái chén gì đó cắt ra màu xanh màu đỏ này kia rồi tháp lên rồi cái tháp cao mấy tầng chi vậy thì cũng thấy thay ma thú quắc thôi chứ gì đâu dễ đâu hòm bởi giờ vài chục năm nó cũng đã cái linh hồn là mất tiêu rồi mà không khéo xa đọa nữa còn thích tiền bạc còn thích này kia là còn trở lại cõi này nữa thì thôi tôi nói vậy là phật tử biết cõi này là khổ rồi thì phật thích ca mới tương ký rằng thôi ta giới thiệu pháp môn tịnh độ chứ hồi thời ngài ngài không có chịu giảng tịnh độ a di đà là gì là thích ca có thích ca rồi cần gì a di đà vì chứ giáo hội phật thích ca không phải là giáo hội a di đà sao giống hệt nhưng quá đó là cái cõi quế độ nhưng mà quế với tịnh ăn thua ăn thua cái tâm tới thì quế độ nhưng mà cái tâm mình thanh tịnh mà bên cõi tịnh độ mà tâm không thanh tịnh thì cũng thành quế nhưng mà cái hoàn cảnh nó quan trọng vì cái cõi kia là của của Phật Di Đà tức là Phật lập còn cõi này là dân lập rồi chúng sanh này khổ quá không có thầy mới la lối ôm sòm mới năn nỉ Phật Thích Ca mới nhảy vô dạy thì cái trường này không phải của Phật Thích Ca ngài làm giáo chủ mà cái trường này đã tạo sẵn rồi kêu là trường dân lập tức là chúng ta tạo rồi Phật Thích Ca vì từ bi mới nhảy vô đây dạy còn cõi Phật A Di Đà là tự ngài tạo ra bằng 48 lời nguyện hết giờ <laughs> bằng 48 lời nguyện của ngài thành ra chúng ta coi chúng ta không hiểu thành ra có người nói là cõi Phật A Di Đà ở đâu thì trong kinh nói cách đây mười muốn ước cõi có một thế giới cực lạc thật ra có đó đúng không nói đúng thì thì sai mà nó không đúng thì trật kinh nói thì phải đúng thôi nhưng mà cái mục đích kinh nó không phải nói như vậy là có người nói trời ơi có phật a di đà như vậy rồi về đó là đi uh, cúng dường tư phật rồi trở về kịp cái bữa ăn trưa hãy có ăn thì phải có ỉa như vậy thì thế giới cực lạc cũng vô giấy rồi cực lạc cái gì chúng ta hiểu là hiểu <laughs> cái sự thì kinh nào cũng vậy đạo phật là có sự và có lý thế giới cực lạc là thế giới vô lượng vô biên thế giới không có không gian rồi đâu có hướng tây hướng gì nhưng mà vì chúng sanh không thể đi về đó được để tôi giải sơ thôi khi nào tỷ là chúng ta hãy nói lại thế giới đó thì nhập lưu nhất dẫn lai bất lai cũng không về được nữa nếu không có a di đà tiếp dẫn không có sự phát nguyện chỉ có a la hán là đi được thôi mà nếu mà phát nguyện a di đà tiếp dẫn rồi đó thì bây giờ ở hạ phẩm hạ sanh người trời hay phạm tội ngũ nghịch mà nếu điều tha thiết lúc chết rồi vẫn tiếp dẫn như thường đó là cái đặc biệt của pháp môn tịnh độ chỉ có cái đó là đức phật thích ca nói à chứ không phải tôi tôi không có đặt thêm cái gì hết rồi. thì chúng ta nên nhớ cái chỗ đó rồi bây giờ chúng ta trở lại cái tịnh độ thành ra hướng tây hướng mặt trời lặn cách đây mười mươi cõi đó là trong kinh nói để chúng ta tập trung rằng chúng ta nhất niệm mà nhất niệm mới cảm được cái vô niệm của a di đà còn tạp niệm là không bao giờ giảng sanh mà nhất niệm và phát nguyện không phát nguyện thì về cõi trời thôi dẫu a di đà tiếp dẫn cũng không tiếp nhận được mình có câu đâu mình nói nhất niệm là về cõi trời chứ làm sao mà về cõi phật a di đà được bất lai đó là vô niệm rồi đó mà ba phần tư đó mà không phát nguyện vẫn không về thì chúng ta thấy có phát nguyện rất là quan trọng thành ra ở ngoài bên quế độ ra thì giới định tuệ duy tuệ thiên nghiệp nắm cái tuệ là đủ rồi còn tôi thì tôi thấy tính hạnh nguyện duy nguyện giảng sanh nắm được cái nguyện là giảng sanh rồi thì tịnh độ cũng có ba cái là hành tính nguyện hành là giới tính là định nguyện là huệ thì duy tuệ thiện nghiệp thì duy nguyện giảng sanh thì chúng ta thấy cái hành đó tức là niệm Phật sáu chữ hoặc bốn chữ mà có người nói là bốn chữ là bất kính không dẫn sanh <laughs> thì tôi hỏi chứ niệm Phật bằng cái gì phải bằng miệng phải bằng chữ không A Di Đà đâu phải là A Di Đà cái tâm Di Đà mới phải còn cái danh từ đó ăn túa gì giờ tôi khỏi A Di Đà nữa tôi niệm Phật Phật không mà tôi phát nguyện tôi nhớ A Di Đà tôi cũng vẫn vẫn sanh như thường còn bây giờ tôi khỏi niệm nữa tôi chỉ nhớ phật nghĩ phật tưởng phật a di đà không thì tôi vẫn nhớ thành ra cái quan trọng là cái ý nghiệp chứ không phải là thân khẩu nhưng mà không thân khẩu làm sao đi được cái ý có người thì niệm phật bốn chữ lần chuỗi muốn chết mà chưa nhất niệm còn người tu cao rồi tôi không cần chuỗi không cần niệm phật tôi ngồi đây tôi nhớ phật nghĩ phật tôi vẫn vẫn sanh thì cái này phải những người căn cơ cao tức là tu lâu rồi tôi lần đó tôi cũng ít có niệm phật lắm <laughs> tôi nhớ phật nghĩ phật bây giờ giảng giảng pháp thì tôi cũng nhớ nghĩ phật thôi thì đang giảng pháp được chết thì tôi vẫn giảng sanh được như tôi trừ khi nào đứt đoạn tôi không nhớ thì cái đó không nói được thành đó mình phải hiểu đạo phật cho nó đúng cho nó đúng là đạo phật luôn luôn lấy cái tâm tâm là gì là cái nhận thức làm quan trọng mà nhận thức phải nhất niệm tức là vọng thiện thì a di đà mới tiếp dẫn còn vọng ác là tập niệm a di đà không tiếp dẫn được như vậy thì chúng ta trở lại là pháp môn tịnh độ hành thì chúng ta phải niệm bốn chữ hoặc sáu chữ Nghe không? thì muốn niệm sáu chữ bốn chữ cũng được hoặc là nhớ Phật nghĩ Phật cái này cao Nghe không? thì muốn niệm được như vậy thì quý vị phải giữ giới nếu không giữ giới là không niệm được à, giữ giới năm giới không sát sanh trộm cắp tà dâm nói dối uống rượu còn đó là không làm các điều ác mà tịnh độ là pháp môn đại thừa vừa độ mình vừa độ người khác thì phải năm điều lành nữa không sát sanh mà phải phóng sanh không trộm cắp mà phải bố thí không tà dâm mà phải tiết dục không nói dối phải nói lời chân thật dịu dàng không dùng các chất sai nhất là rượu mà còn phải quán vô thường vô ngã khổ đau thì cái này tôi gặp quý vị tôi thường bắt trả bài đó. người phật tử là phải vậy tôi dễ mà khó à, thành ra cuối cùng là người phật tử gặp tôi là phải trả về năm giới và năm điều lành rồi sau đó là phải biết tại sao mình cầu giảng sanh vì sức cực lạc thì do cái cõi này nó tám khổ mà thật sự có tám khổ không mà nói không có tám khổ là trật mà nói có tám khổ là sai thì có đâu cái gì phải nhớ thì cái ông gì ông viết thơ ông hỏi tôi đó hồi xưa nói là địa ngục không có tôi đâu có nói địa ngục không có mà tôi đâu có nói địa ngục là có xưa nói địa tạng cũng không có tôi không có nói vụ đó nói gì tội nghiệp tôi tôi nói địa tạng có là sai mà không có là trật cái gì cũng có và không là tùy theo cái nhìn của mình mà tất cả cái gì có là cũng là cái cố chấp của mình mình chụp mũ lấy thôi còn thật sự nó không có hình tướng không hình tướng là không phải là không có nó chỉ có cái dùng hào quang thôi hào quang là có thật chỉ có cái chân tâm thôi mà đại khái là vậy nghe không? thì quý vị về phải nắm giữ năm giới điều ác rồi năm điều lành nghe không? rồi phải quán cuộc đời này trở dĩ khổ đau là do tám khổ mà cái nền tảng của khổ đó chính là cái tiến trình năm quẩn mà tiến trình năm quẩn thì sắc là gì thọ là tưởng hành thức là cái gì thì cái tưởng quẩn là nguyên nhân chính thì tôi nói sơ vậy thôi đó là xong cái hành còn cái định quý vị phải niệm Phật đếm từ 1 tới 10 niệm Phật khỏi đếm thì khó giảng sanh lắm. Muốn giảng sanh phải nhờ thêm ban hộ niệm và nhất là người khai thị. À, còn tới mà khỏi cần niệm Phật nữa thì và chìm đắm trạng thái niệm Phật ra khỏi trạng thái chìm đắm thì hơi khó à, cái này quá cao thì hai cái này có thể tự lực dẫn sanh nhưng mà coi chừng coi chừng cái nghiệp nghịch chiều thì trong kinh a di đà có nói đó bủa lòng bác ái khắp trời nói ra những pháp trong đời khó tin xá lợi phất ông nên hiểu biết không? là muốn giảng sanh đức nó phải đầy đủ thiện căn phước đức nhân duyên há sợi lì phất há chút căn lành nhân duyên phước đức mà thành đạo sao muốn giảng sanh phải thiện căn phước đức nhân duyên có nhiều người có thiện căn là niệm phật một cách tha thiết đi hộ niệm đủ thứ hết phước đức là tới gần chết hấp hối có biết bao nhiêu người bạn đạo để hộ niệm sướng quá rồi nhưng mà nhân duyên nghịch chịu gia đình chống đối gia đình thấy là cái gì mà lợi đồ ôm cái người sắp chết con tôi mà tôi không cho tôi hung hít rồi mẹ tôi mấy đứa con mẹ tôi mà không cho tôi hỏi thăm hung hít gì hết rồi đỡ dậy hung hít hỏi thăm mẹ này kia không cho pháp môn tịnh độ tối kỵ còn quyến liếng là không lãng sanh do đó mà người này đủ căn lành mà cuối cùng xuống sành xúc sanh do cái sân dẫn thì đây tôi không kể câu chuyện bị thì giờ nó không có thì đại khái là vậy thì cái định là phải niệm Phật đếm từ 1 tới 10 niệm Phật khỏi đếm nhờ thêm ba ngồi niệm giờ khỏi cần niệm Phật thì đủ điều kiện để giảng sinh còn cái thứ ba là phát nguyện nếu mà quên phát nguyện là sinh về cõi trời thôi mà phát nguyện là phải tha thiết mà như thế nào là tha thiết tha thiết là phải nhất niệm như thế nào là nhất niệm thì tôi đã giảng rồi có người nói tới giờ 10 dạng 10 10 ngàn câu một ngày chứ có người nói tới 100 ngàn câu một ngày có người tôi nói tôi 3 giờ sâu một ngày có người nói tôi 10 sâu có người nói hai chục sâu vậy nhất niệm không sư tôi nói không cái nào nhất niệm hết <laughs> nhất niệm không phải ở nhiều chúng ta cứ lấy cái hình thức mà chúng ta quên cái nội dung bây giờ tôi niệm Phật một ngày 10 câu thôi mà tôi nhất niệm hết 9 câu còn người kia niệm một ngày 100 ngàn câu mà nhất niệm có 5 câu thì tất nhiên thua người nấy nhất niệm tức là niệm Phật nhớ Phật nghĩ Phật từ trong ai lại do nó tràn ra không có tư tưởng tạp niệm xen vô còn mới ai di đà phật có 3 tiếng thì bắt đầu nó tạp niệm rồi trở lại tới 4 câu cái nó tạp niệm rồi trở lại 5 câu nó tạp niệm nữa thì không giảng sanh được Dầu có niệm được 10.000 câu Nhất niệm chừng năm bảy câu thì chết rồi Thành đối vị phải hiểu đạo Phật cho rành Cái nhất niệm là ở tâm Chứ không phải ở niệm Phật nhiều ít Thì thời mạt Pháp này một lần nữa Tôi cũng năn nỉ Phật tử là tùy pháp môn lựa chọn Cái nào hợp mình thì cứ tu Nhưng mà thời này tôi thấy nó gấp quá rồi <laughs> Khó mà qua thánh quả được Chứ tôi hồi xưa là Tôi nói thật tôi không thích tịnh độ đúng rồi là tại tôi không hiểu mà không hiểu là tịnh độ là nói dốc cái gì mà niệm phật mà mà tạp niệm từng có giết cha mẹ thôi mà giết người ta rồi bây giờ ăn năn sám hối lại mà giờ phút cuối cùng mà được nhất niệm nhớ phật thì vẫn vẫn sanh như thường mình thấy nó vô lý một cái nhân quả thì sao rồi mình tạo biết bao nhiêu nghiệp ác bây giờ hồi đầu lại một cái rồi cái nhân quả nó vẫn còn đó mà trả như thế nào mà đối nghiệp giảng sanh là sao chả hiểu gì hết thấy nó vô lý nhưng bây giờ tôi qua cái sắc na tôi hiểu được thế giới của sắc na thế giới chu kỳ thì tôi nói là trình độ chắc chắn là phải khó thôi <laughs> mà sát na thì bây giờ ít ai hiểu được kinh kim cang là nói rằng cái đó quá khứ tâm bất khả đắc hiện tại bất khả đắc vị lai bất khả đắc chỉ có cái tâm hiện tiền thôi mà tâm hiện tiền thì không có quá khứ không có hiện tại không có vị lai thì bữa nào rảnh tôi sẽ nói về mấy cái đó mà không có đó là không hiểu tịnh độ được mà tại sao tịnh độ là thế giới sát na lợi có hình tướng tôi đã cũng thắc mắc cái đó nhưng mà sau là coi 48 lời nguyện mới biết do 48 lời nguyện này đó là Đức Phật gạt chúng ta thôi kìa như các thứ chim nào di đà biến quá tiên rau pháp thiện nó không có mạng căn qua bên đó mà giết mấy con chim đó là không có tội không không có ý nghiệp thôi thân nghiệp khẩu nghiệp không có còn con chim ở đây là nó có mạng căn của nó nó thù quán thế giới cực lạc giống như cái giấc chim bao thì thôi đại khái như vậy vì một lần nữa tôi cũng ờ, xin cầu chúc quý vị <laughs> cố gắng tu pháp môn tịnh độ rồi muốn có niềm tin vững nữa thì chúng ta tìm hiểu thì nó hơi khó đấy còn nếu không thì cứ nhắm mắt mà tin đi <laughs> nhắm mắt đó thuộc về mê tín nhưng mà mê tín thiện <laughs> có hai thứ mê tín mê tín ác là tin vào ngoại đạo tin những người không có chứng đắc thì chúng ta sẽ sao đọa xuống đường ác còn cái này tin phật tin vào đứng như lai thì xa sẽ giảng sanh về cõi trời còn nếu phát nguyện nó về cõi phật mà về cõi phật một trăm người một trăm người thành như lai thì cái khởi mạt pháp này mà nói nhất niệm người trời mà thành như lai thì ít có ai mà không có pháp môn nào dám nói hết chỉ có pháp môn tịnh độ thôi thành ra người ta chê pháp môn tịnh độ là tha lực thì tôi thấy cái nào cũng tha lực hết nhưng mà pháp môn tịnh độ tin vào tha lực nhiều hơn tự lực còn tất cả pháp môn khác thì tịnh lực định lực tự lực nhiều hơn tha lực chứ không có cái nào mà hoàn toàn tự lực hết trơn á rồi ờ, thời phật thích ca thì cũng nương vào phật thích ca phật thích ca chết rồi phải nương vào pháp môn nương vào thiện nam tính nữ không ăn không uống không ngủ không ở ông giờ làm sao mà tu được nhưng mà cái đó tha lực ít còn tự lực mình tu tự mình thành tự mình thành chánh giác thì tự lực còn cái này là phải phát nguyện ai di đà tiếp dẫn con thì cái đó là tự lực nhiều hơn thôi đại khái như vậy vậy thì trước khi dứt lời một lần nữa tôi xin uh,